6 loại rau là vua giải độc gan, ăn tới đâu gan sạch tới đó, biết mà ăn sớm cả đời không lo bệnh tật. Quý vị khán thính giả thân mến, gan có một vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, được ví như cơ quan lọc thải độc tố của cơ thể ra bên ngoài. Không những vậy, gan còn có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa, giúp sản xuất dịch mật, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Để cơ thể luôn khỏe mạnh, cần bảo vệ gan mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc giúp gan hoạt động tốt hơn. Dưới đây là những món ăn thuần Việt có đặc tính giải độc mát gan mà các gia đình có thể tham khảo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ video đến mọi người để nhiều người biết đến những thông tin bổ ích này nhé. 6 loại rau là vô giải độc gan ăn tới đâu gan sạch tới đó biết mà ăn sớm cả đời không lo bệnh tật 1. Giải độc gan hiệu quả không thể bỏ qua rau má Nước ép rau má cực hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, có tính hàn, không có độc tố. Do đó làm nước giải khát, thanh nhiệt rất tốt cho sức khỏe được gọi với nhiều tên mỹ miều khác như tích tuyết thảo, lôi công thảo hay liên tiền thảo. Tại nước ta, rau má thường dễ tìm thấy, mọc dại ở những nơi ẩm ướt như các con mương, thung lũng, men bờ ruộng. Đối với người Trung Quốc, Ấn Độ hàng ngàn năm trước, người ta đã biết sử dụng rau má để làm mát cơ thể, giải độc, lợi tiểu, chống viêm và chữa trị các bệnh khác như viêm gan, ngứa, rôm sảy, thanh nhiệt, mụn nhọt, chảy máu cam, sốt, vân vân. Hầu như các loại rau màu xanh đều tốt cho gan, trong đó hợp chất chlorophyll sẽ hỗ trợ trung hòa kim loại nặng đến từ hóa chất, thuốc trừ sâu, các loại thực phẩm độc sẽ được loại bỏ trong máu, bảo vệ chức năng gan. Nếu bạn lo lắng cho lá gan, hãy dùng công thức đơn giản như sau. Rau má tươi 30 đến 100 g rửa sạch, rồi cho vào máy xay sinh tố. Gạn bỏ phần xác rồi dùng dần. Nếu thích, có thể cho thêm đường tùy ý. Hai, Rau dền, vị cứu tinh tuyệt vời của lá gan. Cái tên hấp dẫn tiếp theo sẽ rất quen thuộc trong mỗi bữa cơm chính là rau dền. Với vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Ở nước ta, cây mọc nhiều ở vùng đồng bằng, vùng núi với độ cao tận 1.500m. Tuy là dòng thân thảo nhỏ nhắn nhưng lại mang hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao bởi các hợp chất Fe, vitamin B2, vitamin C, axit nicotic và canxi. Vitamin C giàu lượng tinh bột và lysine, cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho mọi gia đình, đem lại nhiều lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe như tốt cho xương khớp, giảm viêm, ngừa ung thư. Đó là lý do mà y học cổ truyền châu Phi xem rau dền như một vị thuốc để chữa các vấn đề về dạ dày. Có 3 loại rau dền phổ biến là dền cơm, dền đỏ, dền gai và cả ba đều chứa nhiều steroid cùng các axit béo có tác dụng giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc, giải các chất phóng xạ trong cơ thể. Bạn có thể sử dụng rau dền để nấu cháo, nấu canh hoặc làm nước sinh tố để uống rất tốt cho sức khỏe 3. Rau ngót là loại rau thải độc gan cực hiệu quả mà bạn nên thường xuyên ăn. Đây là loại cây thuộc về dòng nhiệt đới, có sở thích mọc hoang nên rất dễ tìm, dễ trồng như một loại rau ăn tại nhà. Thuộc loại cây có tính hàn, mang vị ngọt, dễ ăn nên đa số nhận được sự ưa chuộng từ các bà nội trợ. Đặc biệt, Rau ngót không chỉ mang đến những bữa cơm ngon cho gia đình mà còn mang những tác dụng chữa bệnh cực hay như giải độc, thanh nhiệt, trị táo bón, đổ mồ hôi trộn, đau mắt đỏ, bị tư lưỡi, phụ nữ bị nám da, hạ huyết áp, tiểu đường, chữa hóc, lợi tiểu, vân vân. Các mẹ ở nhà có thể sử dụng dưới dạng thuốc sắc, nước ép hoặc chế biến món ăn Liều dùng mỗi ngày từ 20 đến 40 gram là phù hợp để bồi bộ sức khỏe cho cả nhà là phù hợp. 4. Loại rau có thể chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn nhưng có tác dụng rất tốt cho gan là mùng tơi. Với thành ngữ nghèo rớt mùng tơi, đây là loại cây thông dụng khá gần gũi với người dân, từ người giàu đến người nghèo đều dùng được. Là loại dây leo mọc nhanh dạng quấn và có độ nhớt, Cây có nguồn gốc từ Nam Á, sau đó lan rộng ra nhiều nước châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và sau cùng là châu Âu. Mồng tơi mọc hoang có vị chua nhẹ, ngọt, tính mát nên rất dễ ăn. Đặc biệt là chứa nhiều vitamin A và B cùng các dưỡng chất quý giá khác như protein, canxium, Fe, vitamin, chất nhầy pectin, Hầu hết, người dân ưa chuộng sử dụng loại cây này không chỉ bởi giá trị dinh dưỡng mang lại, mà còn do các tác dụng chữa bệnh hiệu quả đã được khám phá như giải độc, thanh nhiệt, hoạt tràng kiết lỵ, tiểu cắt, đau dạ dày, giảm cân, đẹp da, chữa sinh lý, bệnh trĩ, táo bón. 5. Loại rau cực tốt cho giải độc gan là rau mã đề. Mã đề có tên khoa học là Flantango asiatica, thần dược dành cho các vấn đề về nóng gan. Vì sao lại gọi là thần dược? Vì trong cây mã đề có chứa đựng nhiều dưỡng chất quý, trong đó beta carotene có khả năng tăng cường thị lực, chống lại sự hình thành tế bào ung thư, bổ sung canxi cho xương chắc khỏe và quan trọng là làm cho hệ thần kinh khỏe mạnh, Vitamin C có thể chống được quy trình ung thư và làm giảm lo âu. Vitamin K cũng tuyệt vời cho lưu thông máu và sức khỏe mạch máu. Trong đông y, mã đề có tính hàn, được dùng làm vị thuốc giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu hiệu quả. Sở dĩ trong cây mã đề có chứa nhiều hoạt chất quý giá như glucozid, canxi, vitamin C. Ngoài ra, trong hạt mã đề còn chứa choline, axit panthenolic và chất nhầy giúp cơ thể tăng sức đề kháng, ngăn ngừa oxy hóa gây ung thư, hỗ trợ làm giảm nhiều loại bệnh lý, đặc biệt là bệnh gan. Bạn có thể thực hiện như sau. Đem lá rửa sạch, giã nát, lọc bỏ bã, lấy nước cốt. Sau đó thêm khoảng 3 đến 400 ml nước lọc. Có thể thêm đường để dễ uống mỗi ngày chia làm 2 lần, uống đều đặn từ 1 đến 2 tháng để cải thiện chức năng gan. 6. Loại rau cuối cùng làm mát gan, thải sạch độc tố là rau nhiếp cá. Nhắc đến nhiếp cá, không ai là không biết đến bởi đa phần người ta thường dùng để ăn sống, làm thức uống mát gan, làm rau trộn đều được. Có vị chua, cay, tính hàn, là một loại rau mát gan, giải độc gan cực tốt đặc biệt hiệu quả với những người bị nổi mụn do nóng trong người. Bên cạnh đó, đối với những người bị mụn nội tiết, việc uống nước rau diếp cá sẽ đem lại hiệu quả tốt trong việc điều trị mụn. Bởi thành phần quercetin và isoquercetin chứa trong diếp cá có khả năng loại bỏ độc tố trong cơ thể rất tốt, nhất là đối với tạng gan. Hợp chất flavonoid được tìm thấy trong diếp cá có khả năng thúc đẩy chữa lành vết thương sau mụn. Làn da sẽ được kích thích tái tạo, tăng độ đàn hồi để khỏe mạnh từ sâu bên trong. Đặc biệt, tinh dầu và hàm lượng vitamin A của lá rau diếp cá có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn mạnh nên hỗ trợ giảm sưng mụn nhanh chóng. Sử dụng lá diếp cá hàng ngày có thể xem là phương pháp tự nhiên, an toàn trong việc điều trị mụn và chăm sóc làn da sáng khỏe. Quý vị khán thính giả thân mến, hiểu rõ các thực phẩm tốt cho gan hay ăn gì để giải độc gan là bước đầu tiên để giúp lá gan của bạn khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh gan, mật như là sỏi mật, sỏi gan. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên tập thể dục và bổ sung thêm các thảo dược mát gan, tăng cường chức năng gan, đặc biệt nếu bạn đang bị sỏi mật, sỏi gan nhé. Nếu quý vị thấy các thông tin này hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ với bạn bè, với những người thân của chúng ta để cùng nhau sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.